nhé à, nếu có cá lóc là bắt anh bạn này rất là may mắn các bạn ạ may mắn hơn mình rồi dạ, dạ. ra phát bắt cá luôn qua ra xong phát làm luôn con này phải đến uh, nửa cân đấy hả đây các bạn ạ đi uh, ờ, à có mấy ông đang câu đấy, văng phát bắt mồi luôn nha các bạn nhá đây mới là cần thủ đấy các bạn này hôm nay đi câu rê thì ờ, thời tiết ờ, khá là lạnh